Chuyện chưa ai biết về nghệ sĩ Vũ Linh Phúc Khang, xin chào cô chú anh chị và các bạn đang xem trên kênh Phúc Khang Đừng quên cho Phúc Khanh xin một like, một đăng ký kênh và chia sẻ video ủng hộ Cảm ơn cô chú, anh chị và các bạn để trở thành ông hoàng cái lương tuồng cổ như hiện tại con đường đi hát của nghệ sĩ ưu tú vũ linh đầy gian nan và khó khăn ông từng bị cha đánh mẹ cấm cản vì định kiến sướng ca vô loài mỗi con sông chảy mỗi cảnh khác riêng mình Tôi là dòng nước đảo điên, quen vượt thác vượt gành, không thể im lìm trôi xuôi. Sông chảy về đâu ngông cuồng hay tĩnh lặng, ra đại dương rồi có lúc chảy về nguồn. Tôi là bọt sóng chỉ bồng bềnh, rồi tan biến vào hư không. Như quy luật sinh, lão, bệnh, tử, số phận tan biến vào hư không của anh Vịnh nơi gành đá với bi kịch lấy nhầm em gái trong hòn vọng phu vận vào nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Tượng đài của sân khấu cải lương tuồng cổ sau 1975 đã ra đi vĩnh viễn ở tuổi 67 ông về với tội nghiệp trong sự đau lòng của khán giả. Là, người đưa đò của sân khấu cải lương, ông ra đi để lại kho tàng nghệ thuật đồ sộ. Tuy ra đi mãi mãi, Vũ Linh để lại hàng nghìn vở diễn trên sân khấu, video cải lương. Bất cứ người hâm mộ nào cũng thừa nhận rằng Vũ Linh là vua không ngai của sân khấu cải lương. Không nhận lời tham gia game show, không làm giám khảo, không đi hát ở những năm cuối đời, nhưng mỗi khi nhắc đến Vũ Linh, từ khán giả thành phố Hồ Chí Minh đến giới mộ điệu khắp các tỉnh miền Tây sông nước, Người ta hình dung đến anh thép đẹp với giọng hát trong vắt, hết mình trong từng vai diễn. Trong loạt bài tưởng nhớ nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, xin giới thiệu quý độc giả tiền phong câu chuyện cuộc đời của người nghệ sĩ từ lúc chập chững vào nghề đến khi thành danh trở thành ông hoàng không ngai trước khi về với tổ nghiệp tôi cầm ông cho thằng như đi hát Vũ Linh tên thật là Võ Văn Ngoan, tên thường gọi ở nhà là Như, sinh năm 1958 tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong các video được Hồng Phượng con gái nghệ sĩ Hồng Nhung, em ruột Vũ Linh chia sẻ, Vũ Linh kể nhiều kỷ niệm từ ngày bé đến lúc thành danh. Vũ Linh theo học sớm với thầy Văn Vĩ. Chỉ một tháng, Vũ Linh nhận bằng hạng nhất, lúc đó ông chỉ 11 tuổi, trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Sau khi đi học, cậu năm phải đạp xe từ gò vấp sang cầu chữ Y để đi hát. Lần đầu ca Hàn mặc tử trong quán ăn, cậu năm được thưởng 10 đồng, thời đó tiền rất có giá trị tiền cậu đi hát để may quần áo, sau đó dành dụng, ông kể. Đến khi được giới thiệu ở nhà hàng khác, Vũ Linh ca những bài nỗi buồn hoa phượng, hàn mặc tử. Với tổng lương hát và tiền thưởng lên đến 30 đồng mỗi đêm, số tiền mà nhiều nghệ sĩ thời đó ao ước, chưa đừng nói gì đến đứa trẻ 11 tuổi. Nhưng để theo nghề hát, con đường của ông không đơn giản. Dù mê cải lương, ba của ông không thích cho con trai theo nghề hát vì định kiến, sướng ca vô loài. Sau khi phát hiện con trai không đi học nhưng lại đạp xe đi hát, ông bị mẹ tìm đến nhà hàng đánh. Bà giận vì con trai không nói cho mình việc đi hát năm 11 tuổi. Đoạn trường lắm, cậu bị đánh vì mở cặp chỉ toàn bài ca. Cậu phải chạy về nhà dì tám ở một tháng vì sợ quá. Bà mắng má là ao ông, ba của Vũ Linh gọi má Vũ Linh là dám cho nó đi theo nghề sướng ca vô loài, ông kể. Vũ Linh kể lại khi nghe ba má cãi nhau vì sợ, Thậm chí ba của Vũ Linh đập tivi vì cấm cản con đi hát, ông đứng nép sau cửa vì run. Bù lại, má của Vũ Linh ủng hộ con trai theo nghề hát sau khi phát hiện con có tố chất. Đến khi được giới thiệu sang đoàn hoa thế hệ, ông được tuyển ngay và đặt cho tên Hùng Tuấn Linh, sau đó là Vương Vũ Linh, đặt theo tài tử Hong Kong Vương Vũ sau này mới lấy tên là Vũ Linh. Được một điều, cha của Vũ Linh dù không muốn con trai đi hát nhưng lại mê ghép thanh sang. Ông theo dõi trên đài mới phát hiện, Thằng Như, tên ngày nhỏ của Vũ Linh, trên đài, sau đó dần chấp nhận con trai theo nghề hát. Mang 100.000 đồng về nhà, ba má tưởng tôi đi ăn cướp. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh được nhiều đồng nghiệp yêu quý vì tài năng, cách sống. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh sau đó được cố nghệ sĩ ưu tú Thanh Sang trở đến giới thiệu cho bạn bè. Trong mắt đồng nghiệp, đứa bé 15 tuổi khi đó là đứa trẻ có giọng ca lạ, đặc biệt hiếm. Cậu năm được người khác khen hát lạ quá, vừa giống Thanh Tuấn, vừa giống Linh Cảnh. Cuộc đời cậu năm sang trang từ đó, nghệ sĩ Vũ Linh hồi tưởng lại tuổi thơ. Trong buổi trò chuyện, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh liên tục nhớ về nghệ sĩ ưu tú Thanh Sang. Ngày Thanh Sang lâm bạo bệnh, Vũ Linh đến tận giường bệnh để thăm anh. Anh Sang ơi, giờ em nổi tiếng dữ lắm, anh sống lại đi, em biết phải làm gì để anh sống, Vũ Linh kể. Ngưỡng mộ cách sống và cách làm nghề của nghệ sĩ ưu tú Thanh Sang, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh quyết định trở thành người đưa đò, luôn tận tâm chỉ dạy đàn em sau này. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video. Đừng quên cho Phúc Khang, xin một like, một đăng ký kênh, chia sẻ, video ủng hộ cho kênh Phúc Khang càng ngày càng phát triển. Nhà cô chú anh chị và các bạn hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn những video tiếp theo.